Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đến với bản tin phúc lợi từ công đoàn cơ sở công ty cổ phần Chequan Vina. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng công ty trao quà Tết đúng hẹn như mọi năm cho người lao động. Trao hàng ngàn phần quà có giá trị cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nhâm dần 2022. Phối hợp cùng công đoàn cấp trên trao quà thăm hỏi động viên người già yếu, neo đơn, những người khuyết tật trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù năm qua gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thế nhưng công đoàn cơ sở và công ty vẫn quyết tâm giữ nguyên các chế độ thưởng Tết, quà tặng và tăng lương như mọi năm cho người lao động. Đây là một sự cố gắng nỗ lực hết mình chăm lo cho lao động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và công ty. Không khí ngày Tết càng trở nên rộn ràng hơn khi những phần quà được trao tới tay người lao động Hầu hết đoàn viên lao động đều tỏ thái độ biết ơn sự nỗ lực của Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc công ty đã cố gắng nỗ lực để giữ nguyên các chế độ phúc lợi như mọi năm trong dịp Tết này. Qua đây, Ban giám đốc công ty và Ban chấp hành công đoàn mong muốn toàn thể cán bộ công nhân viên luôn đồng hành cùng công ty, nỗ lực làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động để duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, vượt qua khó khăn và cùng nhau phát triển bền vững. Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, nhằm kịp thời động viên giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, công đoàn cơ sở đã tiến hành trao hàng ngàn phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty. Trong đó có những phần quà trị giá lên đến 1 triệu đồng và hàng ngàn những phần quà bằng vật phẩm. Nhằm động viên hỗ trợ đoàn viên lao động đang làm việc tại công ty có hoàn cảnh khó khăn, được đón Tết sum vầy, công đoàn cơ sở đã hỗ trợ cho 400 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền lên đến 1 triệu đồng trên một trường hợp, hỗ trợ cho 800 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng trên một trường hợp, hỗ trợ 5.000 phần quà cho người lao động khó khăn. Hầu hết đều nhận được phản hồi tích cực từ phía người lao động. Được sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở đã tiến hành trao hàng chục ngàn phần quà cho những người già yếu neo đơn, những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là những hoạt động được diễn ra thường niên của công đoàn cơ sở phối hợp cùng với công đoàn cấp trên. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin phúc lợi từ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty quan Vina ngày hôm nay. Nhân dịp xuân mới, chúng tôi xin chúc tất cả quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.